Rồi và bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái nội dung của ngày hôm nay. Đó là ờ, nội dung chúng ta làm sao để tuyển được. Và cái bài tuyển này nó đã giúp tôi thành công rất là nhiều. Và hôm nay các anh chị sẽ đóng vai đó là ứng viên. Tôi lại đóng vai tuyển. Đóng vai là người quản lý được không các anh chị? Tôi xin phép được xem màn hình các anh chị nhé bởi vì ờ, tôi bị một cái bệnh đó là không có nói mồm được phải viết vẽ các chị luôn nhớ rằng không ai làm gì khi mục đích không được làm rõ nếu chúng ta mà không làm cho họ rõ ràng thì cái con đường sự nghiệp nó không đạt hãy nhớ rằng với vai trò người quản lý nhiệm vụ của chúng ta là đi thu hút thu hút nhân tài các anh chị nha không phải là đi tuyển dụng đâu hiện nay chúng ta đang được định vị là đi tuyển dụng thì cái khái niệm chúng ta cũng cần phải thay đổi thay đổi đi tuyển dụng là gì là khi các anh chị thành lập ra một doanh nghiệp các anh chị cần những cái vị trí nó đáp ứng các cái nhu cầu các cái yêu cầu của các anh chị và các anh chị sẽ lựa chọn những người có chuyên môn trong lĩnh vực đấy để các anh chị tuyển và nếu các anh chị thấy người ta không đạt thì các anh chị là cancel các anh chị có nhìn thấy cái cái cái đường link của cái zalo mà bạn à, len vừa mới gửi lên không ạ ở trên group chat nhá các anh chị tải cái đấy về các anh chị roi vào đấy chắc là tôi để cho các anh chị là 2 phút để các anh chị lấy được không ạ rồi tôi tiếp tục <clears throat> thì tôi muốn nói tiếp tuy nhiên khi chúng ta làm bảo hiểm thì chúng ta theo các anh chị chúng ta làm bảo hiểm ở các công ty bảo hiểm thì chúng ta có phải là nhân viên công ty bảo hiểm không ạ hãy nhớ rằng chúng ta không phải là nhân viên công ty bảo hiểm nha nếu các anh chị đọc cái điều khoản hợp đồng đại lý chúng ta ký ấy, thì nó có cái điều khoản đó là gì là trong hợp đồng này không có điều nào được hiểu người đại lý là nhân viên của công ty bởi vì nếu là nhân viên công ty thì chúng ta sẽ ký hợp đồng và được trả lương hàng tháng còn chúng ta là hợp đồng đại lý cho nên chúng ta sẽ được hưởng hoa hồng vì vậy cho nên các công ty bảo hiểm họ sẽ coi chúng ta là đối tác là đối tác do vậy cho nên chúng ta hãy định vị là chúng ta mời những người khác uh, ờ, lên duyệt cho anh những người các cái anh chị mà ở uh, đăng ký trong cái group ấy là là là là roi vào trong cho anh nhá. Dạ vâng ạ. Ok. Thì chúng ta phải xác định chúng ta là đối tác của công ty bảo hiểm và chúng ta đang đi thu hút người khác đó là mời họ hợp tác cùng với chúng ta để mang sản phẩm và thương hiệu công ty đi kinh doanh đôi bên cùng có lợi do vậy trên cái tư duy chúng ta cũng cần nên thay đổi các anh chị nha các anh chị nhung chưa vậy thì khi chúng ta xác định họ là đối tác thì đối tác chúng ta cần phải làm clear toàn bộ nó phải rõ ràng tốt nhất là nên đánh bài ngửa ngay từ đầu và nó có 5 cái vấn đề mà một người ứng viên cực kỳ quan tâm các anh chị mà nếu chúng ta làm rõ thì chắc chắn các anh chị sẽ hút được vậy năm câu hỏi đó là gì chúng ta buộc phải trả lời một là chúng ta mời họ đi làm bảo hiểm vậy hãy cho họ biết bảo hiểm nhân thọ thực chất là gì cái thứ hai chúng ta phải cho họ biết được là công việc của họ cụ thể là gì tức là công việc của người tư vấn ấy tôi xin lỗi các anh chị một giây nhé tôi có một cái việc cần xử lý gấp ok câu trả lời thứ hai đó là gì là chúng ta mời họ đi làm vậy thì cái khi người ta vào đây thì cái công việc cụ thể của người tư vấn bảo hiểm là làm gì nó có khó hay không và cái thứ ba chúng ta cần phải trả lời cho họ cho người tư vấn người ứng viên ấy đó là khi bước vào cái ngành bảo hiểm này để kinh doanh vậy cái thị trường hiện nay đang như thế nào nó có tiềm năng hay không và cái thứ tư đó là nếu họ vào đây họ làm thì họ sẽ được cái gì và cái thứ năm đó là nếu họ muốn phát triển thì phát triển về đâu và như thế nào các anh chị hình dung ạ nếu chúng ta làm kỹ năm vấn đề đó thì cái việc mà chúng ta hút được họ đó là đương nhiên không có gì khó khăn cả và để các anh chị có thể hình dung được thì tôi sẽ là người chịu trách nhiệm hướng dẫn cho các anh chị nhưng trước khi hút chúng ta phải định vị được đâu là ứng viên của mình đâu là ứng viên của mình Đấy, và cái nguồn chúng ta sẽ tuyển là là là ai là như thế nào bởi vì nếu chúng ta không chọn được chúng ta không xác định được đúng đối tượng chúng ta cần thì chúng ta sẽ rất mất thời gian được không các anh chị Vậy thì ngày hôm nay tôi sẽ giúp anh chị hai phần. Một là xác định đâu là đội nhóm của là là những cái người mà mình cần. Hai đó là làm sao để hút được họ. Được không các anh chị? Và cho phép Khuê được xem màn hình đã nhá. <clears throat> Rồi, thưa các anh chị, các anh chị có nhìn được cái màn hình chưa ạ? Rồi, cảm ơn các anh chị. Vậy thì bây giờ tôi sẽ giúp các anh chị xem xem bao nhiêu trong số các anh chị hiện nay đang là quản lý ạ quản lý trong công ty bảo hiểm rồi xin hỏi các anh chị hiện nay các anh chị có nguồn để tuyển không ai hiện nay đang thiếu nguồn giữa tay xem nào rồi cảm ơn cảm ơn Giang Hoàng cảm ơn Ngọc Anh rồi bao nhiêu trong số các anh chị có nguồn nhưng mà không biết tuyển biết làm nào hút cái gì cũng thiếu hả rồi dễ như trở bàn tay anh chị bây giờ tôi sẽ chia sẻ với anh chị như này <clears throat> chúng ta muốn biết được cái nguồn ở đâu thì chúng ta cần phải định vị xem trong xã hội của chúng ta hiện nay có những đối tượng tức là cái nhóm người như thế nào và mỗi một cái nhóm người như vậy thì cái nhu cầu của họ là gì và chúng ta nên cho họ cái gì anh chị công nhận với tôi cho thứ mà người ta không cần thì người ta có có trân trọng không ạ họ không trân trọng đâu hãy cho gì mà họ người ta cần Vậy thì bây giờ tôi sẽ phân biệt cho chúng ta trong xã hội của chúng ta có những nhóm người sau đây. Cái này các anh chị cũng chẳng cần phải ghi đâu, tôi chỉ là phân tích để các anh chị định vị thôi. Đấy, cái này là không này. Đấy, cái bên này gọi là năng lực này. Có năng lực ấy, có năng lực ở đây có nghĩa là có trình độ các anh chị nha, có trình độ. Và bên này cái cột này gọi là hiếm hiếm vậy thì trong xã hội chúng ta không nhìn được à các chị có nhìn thấy hình không không thấy à các chị nhìn được không ạ có rồi có rồi okay. nhìn thấy rồi rồi cảm ơn các chị rồi ở đây cái cột này đó bên này là năng lực năng lực tức là quá trình độ ở bên này là hiếm các anh chị nha thì trong xã hội của chúng ta có bốn nhóm người các anh chị tôi tạm liệt kê đó là bốn nhóm người như thế này đó nhóm này tôi gọi là nhóm số 1 nhóm 1 nhóm 1 thì các anh chị biết ở trên cao mà cái cột hiếm này càng lên cao này càng hiếm càng xuống dưới là càng không đấy năng lực cũng vậy càng đi ra xa này thì càng có năng lực mà gần đây thì là không có năng lực. Vậy thì nhóm số 1 này là ai? Nó gọi là nhóm hiếm. Nhưng mà do cái phần năng lực này nó lại gần không, cho nên gọi là hiếm nhưng mà không có năng lực. Năng lực. Đó. Hiếm nhưng mà không có năng lực. Vậy theo các anh chị trong xã hội chúng ta, cái nhóm mà hiếm mà không có năng lực là ai ạ? Các chị có nhìn được chữ này không? Những người ô xin giúp việc. Theo các chị ô xin bây giờ có hiếm không? Hiếm hay quá hiếm? hiếm. Trong xã hội của chúng ta có rất nhiều ngành nghề khác nhau. Trong đó cái người giúp việc cũng là một nghề. Nhưng mà xin thưa bây giờ giúp việc ấy lương cao cực kỳ luôn. Đấy, lương cao cực kỳ ví dụ như ở bên chỗ chúng tôi hiện nay đang phải thuê chẳng hạn đó là 6 triệu rưỡi nhưng mà họ ăn ở cùng nữa có thể lên tới chục triệu hơn chục triệu mà sinh viên học đại học xong ra bây giờ chưa chắc đã xin được việc nhưng mà để kiếm một cái người giúp việc cực kỳ khó các anh chị ạ vậy thì xin hỏi các anh chị theo các anh chị thì những người giúp việc này cái nhu cầu của họ là gì ai có thể bật mic giao lưu không có thu họ cần thì thu nhập phải không thầy à, phải không anh khuê đúng rồi ok điều yeah. Dạ. đầu tiên những người này là quan tâm là tiền dạ yeah, đúng rồi nhưng mà tiền thôi đã đủ chưa chắc chưa là, là chưa chưa rồi theo các chị họ cần gì nữa cần có thái độ của chủ ạ thái độ bà chủ hay <laughs> đấy nó thay thế bà chủ luôn tự ổn định ổn ở định. đây này ngoài vấn đề tiền ra ấy, thì nó có thêm cái nữa đó là như thế này đó là phải nịnh nịnh đúng không phải nịnh tôi biết anh chị như nào nhưng mà nhà tôi có cho nên tôi biết rất rõ những cái người này này tiền ấy lúc nào cũng đòi hỏi trong đó thì là gì là họ rất nhanh nhờn ví dụ như nhà tôi chẳng hạn là bà xã tôi là bà ấy cực kỳ chiều cho nên là ví dụ như chúng tôi có một cái bà cô xin các bà giúp việc ban đầu bà ấy vào bà ấy bảo là gì là bởi nhà tôi có cháu nhỏ mà cái bà ấy bảo là vào đây chỉ cứ 6 tháng xin việc lần đấy nhưng mà mới được có bao nhiêu à, một thời gian ngắn thôi đã, bắt đầu xin về rồi mà xin về lại cho quà bởi vì thật là chị đấy cũng làm được việc đấy cũng rất là hay tính chất cũng ok đấy nhà tôi cũng rất là quý đấy thế là phải cho xong đó thì cái chị này thì chị thấy chiều quá chứ lại sinh ra một thứ đó là cái lòng tham cái lòng tham tức là bắt đầu là nhìn thấy bởi vì dọn nhà mà dọn nhà thì cứ thấy nhìn thấy nhà có cái gì đấy là bắt đầu lại xin những người này có kỹ năng xin đỉnh cao luôn mà tôi chả hiểu các bà làm cái khỉ gì mà mà mà mà, mà giày dép quần áo nhiều thế túi tiếc các thứ mua xếp mấy tủ liền tức là có những thứ mua về không dùng tức là bà dọn bà thấy lâu không không đụng đến tức là cô cô có cái túi này cho tôi nhé cô có cái đôi giày này lâu lâu không đi cho tôi nhé ở đây có chị em nào bị trường hợp đấy không có không ạ mà không cho được không không cho là bắt đầu giận dỗi đúng không ạ đấy sau đó là bắt đầu là vòi ví dụ như đặc biệt là những ngày lễ ngày tết đặc biệt là tết các anh chị ạ cô chú ấy thôi năm nay tôi về tết rồi sang năm nữa tôi có việc uh, uh, cho nên chắc không lên nữa mà không lên nữa là mình chết rồi <clears throat> hai vợ chồng đi làm con này nhỏ nhà cửa thì ai trông có đúng không ạ có nghĩa là gì các anh chị biết đòi về và bảo không lên nữa ý là gì ạ tăng lương đòi tăng lương à? tăng lương tăng dạ. lương à. thì ví dụ đi làm có thể là một năm tăng một lần đúng không hoặc là nếu khó khăn về tài chính thì là, là giảm nó đi Đấy, thế nhưng mà bây giờ nha xin thưa ô xin ở khu nhà tôi là khu tham city ở hà nội ấy là nó có một cái đội nó gọi là đội giúp việc với nhau đấy nó bắt đầu thông đồng với nhau xong bắt đầu là nhà nọ nhà kia ì xèo với nhau xong bây giờ ấy, giúp việc còn có thêm cái nữa này là đòi tháng lương thứ 13 kinh khủng không các anh chị <laughs> đấy khủng khiếp như thế luôn nhưng mà vấn đề mình được mình không chiếu cũng được bởi vì giao con này nếu mà mình không chiếu về cấu con cái hay là không cho ăn uống cách đoàn hoàng tử thế cũng mệt hết trong nhà cửa giao hết vào đấy rồi cho nên phải nịnh tôi xin thưa tôi chả bao giờ phải nịnh đâu nhưng mà vợ tôi tôi chả nịnh bằng mấy cái bà đấy thỉnh thoảng đi công tác về mà quà cho vợ khi chưa nghĩ đến đâu nhưng mà mấy quà cho mấy bà đấy phải có đấy thế nhưng mà thỉnh thoảng về bà bà, bà xã bà lại kêu rồi anh ơi chị ý lại chị à, chị thế nọ chị thế kia anh ơi chị bảo là như thế này thế kia sau tôi điên quá tôi bảo này nên nhớ là trong cái gia đình này chỉ những thành viên trong gia đình mới là quan trọng còn trên đời này không có gì không thể thay thế nếu mà nó quá đáng quá đúng không anh đã rất là đau đầu mệt mỏi rồi Đấy, nếu em không xử lý được thôi cho lên đường đi tìm người khác còn nếu như em không tìm được thì em ở nhà đi cho nó nhanh đúng không? bây giờ suốt ngày lượn lờ đi chơi gì gì, gì step đi cho nhanh có đúng không anh chị vậy thì các anh chị có công nhận với tôi nếu các anh chị mà thỏa mãn cho họ hai yếu tố về tiền và định này thì ổn không ổn ạ à. ổn đấy có nghề nào sướng thế không đi làm ở cơ quan xin thưa nhưng mà trong một cơ quan chỉ có ba bốn người thôi nhưng mà trong một cái phòng như vậy kể cả ghét xếp mấy thì ghét nhưng vẫn phải chào hỏi vẫn phải định mà thậm chí là bị đi bị chửi đây có ai đã từng đi làm bị xếp chửi mà khóc chưa rồi có rồi thôi đổi nghề đi <laughs> cho nên làm này vị trí này ngon lắm giọng hơn cả bà chủ sướng cực kỳ luôn nào không em nhóm thứ hai cũng ở trên cao này cho nên gọi là hiếm nhưng mà năng lực nó dài ra đây cho nên gọi là có năng lực theo các chị nhóm này là ai ạ Ngọc Anh biết không công chức công chức nhóm này này là các CEO những kẻ làm thuê số 1 có đúng các anh chị những chuyên gia à? các anh chị công nhận với tôi những vị trí này hiếm không và có phải họ có năng lực không nhưng theo các anh chị những người này họ muốn gì những người này theo các anh chị họ muốn gì oanh tiền ạ tiền cộng địa vị ạ địa vị ừ. nhận nhiều tiền này là các chị cung cấp sai đấy thể hiện năng lực tiền cộng với tôn tôn trọng à? danh à? rồi cảm ơn các chị rất nhiều các chị luôn luôn nhớ điều này khi người ta đã là CEO thì người ta đến đâu cũng vẫn là CEO các anh chị hiểu không ạ bởi vì đẳng cấp họ ở đấy rồi và những cái người này, tiền không thiếu đâu tiền không thiếu cho nên danh và lợi đối với người này không quan <coughs> những người này các chỉ có bắt họ là phải làm từ 8 giờ sáng đến 4 5 giờ chiều không không đâu những người này có mức tự ái rất cao bây giờ bắt anh Nguyễn Hữu gì đây ờ, vui lòng là nếu mà chúng ta anh chị ơi vui lòng là nếu mà, mà ấy thì chúng ta tắt mic được không ạ? Ồ, anh trước là như thế. Các chị vui lòng là nếu như mà chúng ta mà không có ý kiến gì thì các anh chị vui lòng là tắt mic để cho nó đỡ bị ảnh hưởng đến ờ, ờ, cả lớp được không các anh chị? Cảm ơn rất nhiều. Rồi, những cái người này họ không cần danh họ cần lợi đâu mà cái họ cần đó là sự cam kết và tôn trọng chúng ta tin họ chúng ta mời họ ở các vị trí điều hành như vậy đừng có bắt họ phải làm từ mấy giờ đến mấy giờ bởi những người này quan điểm của họ họ đã nhận là họ sẽ chịu trách nhiệm họ sẽ lên kế hoạch để triển khai và với họ luôn luôn có tư duy là làm hết việc chứ không hết giờ cũng có thể ngày hôm nay họ chỉ làm một tiếng thôi nhưng có thể người ta phải làm 24 30 tiếng đồng hồ liên tục anh chị hiểu chỗ này không ạ nhưng họ chỉ cần đó là dạ. các quyết định của họ hãy tôn trọng quyết định của họ đừng hiệp một cách quá sâu một cách quá thô bạo hãy tôn trọng những quyết định họ đưa ra có đồng ý không các anh chị đối với những này cái nhu cầu này nếu các anh chị đáp ứng được là các anh chị sẽ có được họ Nga ơi làm ơn là tắt của em cái mic một cái được không ạ? Chúng ta cố gắng là là là, là tiết kiệm thời gian cái bởi vì tôi lên cơn hứng này đang lên cao như này đúng không? Tự nhiên làm một dập một phát là tụt xuống. Các chị biết đang lên mà tụt xuống rồi khó lên lại lắm cho nên là làm ơn ừ, giúp họ cái. Rồi, nhóm thứ ba đó là ở dưới này do là cột hiếm này, này nó thấp rồi trên gọi là không hiếm nhưng mà lại có năng lực nhóm này là anh chị trực tiếp nhóm này là các công, chức công chức nhà nước công chức và các cái sinh viên sau đại học nhóm này nhiều không các chị nhiều ạ à. nhiều hay quá nhiều nhưng theo các anh chị những người này chưa tắt cái nhu cầu của họ là gì cơ hội tìm và cơ hội cơ hội đúng đó là tiền không cộng với cơ hội thăng tiến có đúng các anh chị <clears throat> rồi cảm ơn các anh chị rất nhiều đấy rồi chúng ta sẽ cung cấp cho họ cái này Câu thứ tư đó là không nhưng mà cũng không có năng lực cái này là ai ạ lao động phổ thông ạ đúng rồi lao động phổ thông đúng rồi đấy <coughs> vậy theo các anh chị cái nhóm lao động phổ thông này nhu cầu của họ là gì tức là tiền là ờ, tiền thôi ạ à. chủ yếu là tiền tiền thôi ạ à. tiền những người này chúng ta có bàn với họ về tầm nhìn về sứ mệnh không không không, không. những người này họ chỉ quan tâm à, bây giờ ta làm cái này ta được cái gì được bao nhiêu sau đó xài hết lại bắt đầu nghĩ đến làm tiếp rồi vậy theo các anh chị trong xã hội chúng ta ngoài bốn nhóm này còn nhóm nào nữa không hết hết hết hết ạ à. gói gọn chỉ có thế thôi vậy bây giờ quay ngược trở lại cái nhóm mà oxy này cái nhóm số một này theo các anh chị nó có phù hợp với chúng ta không không phù hợp ạ à. rồi cái nhóm số 2 này thì sao tốt không không phù hợp ạ không phù hợp cũng, không cũng không chung là khó khó tuyển lắm có tuyển tốt nhưng mà không có tuyển được Mấy nhóm này ngon luôn chỉ có Đó. Vâng. điều tầm chúng ta phải đạt được cái chỉ cái trình độ trình độ, cái trình độ chúng ta phải đạt được cái khả năng năng lực của chúng ta đạt được đúng rồi không phải vậy. bởi vì sao cái nhóm này tôi đã từng tuyển được rất nhiều ví dụ hiện trong công ty tôi, tôi tuyển rất nhiều đó là các CEO trong đó có cả hết hăn là noi một cái công ty hết hăn ở Hồ Chí Minh cực kỳ đỉnh tuyển cho các ngân hàng rồi là cái bộ phận FE credit mà tôi vẫn tuyển được hay ví dụ như trước tôi phụ trách ở Vĩnh Phúc tôi có tuyển được hai vị trí một là thiếu tướng Đỗ Xuân Cảnh là hiệu trưởng trường quân sự quân khu 2 ai ở Vĩnh Phúc sẽ biết hai là bác Vũ Huy Vân là bí thư thị ủy thị xã Phúc Yên vẫn tuyển được chỉ có điều đó thì là tầm của mình phải như thế nào mình hút được mà nếu hút được độ này vào thì xin thưa các anh chị số ra khủng khiếp ok rồi vì vậy trên đối tượng này các anh chị ạ cũng nên nên lưu ý chỉ có điều mình hãy trưởng thành hơn được không ạ và nếu sau này các anh chị có cơ hội mà lớn cái này tôi sẽ bày cho anh chị những người này cái cách hút của chúng ta là gì nó đều có bài hết các anh chị không ạ rồi cái nhóm thứ tư này các anh chị có bàn lấy được không được đa phần được, được. nhóm người này nó các anh chị chỉ có thể đó là trông chờ ở ngắn hạn chứ còn hạn các anh chị không thể giải quyết được hay đúng hơn là gì là <clears throat> nhóm những người này họ vào cũng có thể đó là gì là họ mua một hai cái hợp đồng của gia đình sau đó những người này họ sẽ rời khỏi ngành và chính vì cái chiến lược này cho nên tôi nhớ ngày xưa ở bên Prudential ấy, có một cái chiến dịch tuyển người nó gọi là chiến dịch biển người biết ở đây có ai Prudential không còn nhớ cái chiến dịch biển người không nó đến một cái xã đấy thế là bắt đầu tuyển tuyển hai lớp các anh chị mỗi lớp 70 người đấy có mà, mà, mà, mà mỗi một người đi học đấy là được mấy trăm nghìn thế là bắt đầu là người ta lùa cả nhà đi học <coughs> lùa cả nhà đi học và các chị biết chuyện gì xảy ra không ạ có những người tôi bước vào cái lớp tôi đến tôi xem mặc cả áo may ô mặc cả quần đùi nữa mà không cho đi học tôi bảo đau đời chứ họ bán rẻ cái nghề nhưng mà bây giờ thì chắc là các công ty không làm như vậy đâu ảnh hưởng tóm lại cái nhóm này các anh chị cũng không nên xài mà hãy tập trung vào nhóm số 3 nhóm số 3 này nhiều hay quá nhiều các anh chị quá nhiều quá nhiều rất nhiều vậy thì bây giờ các chị đã xác định được nguồn chưa rồi rồi đừng ai nói với tôi là không có nguồn nữa nha vậy thì bây giờ mình đã xác định được nguồn thì bao nhiêu trong số các anh chị ở đây đang ngồi đây là nhóm một giơ tay này tôi nhìn cái không ai đúng không nhóm hai ạ nhóm hai cũng thích <laughs> cũng rồi, trong zoom này có ai nhóm hai không rồi nhóm 4 rồi nhóm 3 đi à vâng à nhóm 3 hầu hết chúng ta là nhóm 3 được không ạ vậy thì ngày hôm nay các chị nhóm 3 các chị đóng vai là ứng viên tôi đóng vai là quản lý chúng ta tuyển trực tiếp đi không cần phải dạy giết cả được, được không các anh chị dạ rồi chơi luôn không cần lý thuyết các anh chị nhỉ là tôi cho, cho các anh chị giải được cái bài toán đó lý do vì sao mà trong năm tới có thể tuyển cả nghìn người được các chị thấy chữ tôi xấu không Cô thầy Sao? đẹp mà thầy. xấu thầy ơi. <laughs> Thú nó bản chất. Chữ viết xấu mà tiền được thầy? <clears throat> Sao ạ? xấu nhiều tiền là được thầy. À? xấu Tấu cái tấu đẹp là được. <coughs> Câu nói hay đấy. Chị nào vừa lên tiếng chỉ có hai đối tượng thôi. Một là ngành y, hai là giáo viên. <clears throat> có đúng không ạ? rồi bây giờ nha trước khi chúng ta tuyển chúng ta cần phải giao lưu với họ đúng không cần phải giao lưu với họ bây giờ một bạn nào đóng vai là ứng viên đi trò chuyện với tôi được không ạ sau đó các anh chị nhìn cái cách tư tuyển bất kể là ai số các anh chị đang ngồi đây các anh chị có đồng ý với tôi chúng ta nên có một cái quy định cho cái lớp học của chúng ta không ạ? Đó là Vâng ạ. Mà cứ bật mic sau đó nói chuyện thì chúng ta cho phép là bộ phận admin là cho ao ra ngoài được không ạ? Ok. Nhất trí cao. Nhất trí. Được. Ok, cảm ơn các anh chị rất nhiều. À, bạn nào đang là admin thì vui lòng là giúp hộ. Đó là tất cả các anh chị đồng thuận rồi, không có tôi cứ phải đi lên tiếng ngắt lại như thế này nó ngừng cuộc chơi nó gián đoạn dạ vâng vâng ạ vâng em sẽ <clears throat> rồi bây giờ có một bạn nào đóng vai là ứng viên đấy tôi tuyển cho em thấy ạ rồi Mr Cường rồi xin chào anh Cường vâng em chào anh <clears throat> anh Cường vui lòng uh, giao lưu không ạ hiện nay vâng. anh Cường đang ở đâu anh Cường em đang công tác uh, ở bộ nông nghiệp ạ rồi à, lãnh đạo bộ lãnh đạo bộ rồi thì anh làm đấy lâu chưa anh em à, mới chuyển về được hai năm rưỡi mới đang là chuyên viên ạ à thế à nhưng mà tôi biết là với những cái cán bộ mà làm ở bộ ấy, thì thường là thu nhập rất cao nhỉ anh có hay đi du đưa gia đình đi du lịch nước ngoài không anh là em chưa đưa được gia đình đi du lịch nước ngoài bao giờ sao mà tiết kiệm thế kiếm được nhiều tiền cũng phải tiêu chứ hưởng thụ chứ theo lương nhà nước anh cũng biết rồi đấy theo hệ số theo bậc lương của nhà nước thì thấp nói ra mọi người lại không tưởng rồi các anh cứ giấu là cái gì các anh đâu lương đúng không thế thì khi không phải thì anh có thể vui lòng bật mí tí xem là lương của lãnh đạo bộ được khoảng bao nhiêu để tôi xem mình có nên xin vào đấy để phấn đấu không lương của lãnh đạo bộ thì em không biết nhưng mà lương của em thì uh, bây giờ được khoảng uh, ờ, 5 triệu ạ lương 5 triệu <laughs> vâng 5 triệu đô hay 5 triệu Việt Nam đồng ạ? 5 5 à, triệu à, Việt Nam đồng. <laughs> Ôi giời ơi. À, anh, anh anh cho hỏi một chút là về chuyên ngành đào tạo của anh là gì ạ? Chuyên ngành đào tạo của em là về bên um, à, bác sĩ thú y ạ. À, bác sĩ thú y bên nông nghiệp đấy vâng. Em học uh, đại học hay là học thạc sĩ? Em học uh, xong hết rồi. <laughs> Thế yeah. à? vâng. nó thạc sĩ rồi vâng trời ơi liên quan đến cái này cho nói thật các anh chị luôn là các bạn các anh chị có nghe thấy cái bạn vừa hôm nãy làm MC dẫn chương trình cho tôi không ạ bạn Chu Len ấy bạn Len vâng ừ. các chị biết bạn ấy là gì không ạ bạn ấy là gì hả thầy Nguyên là giáo viên văn dạy cấp 3 là giáo viên dạy giỏi thạc sĩ giáo dục không vâng, nhưng mà sau khi gặp tôi đã mất dạy rồi không? <laughs> Vâng, và bắt đầu là học trò của tôi năm 2017 và đến bây giờ bạn làm cánh tay đắc lực của tôi các cánh tay phải trong công ty tôi sinh năm 1990 nhưng hiện nay đã là giám đốc kinh doanh miền vâng, cực kỳ giỏi ok à, hôm nay anh gặp tôi chắc ngày mai anh cũng sẽ xin nghỉ bộ thôi đấy em đang bảo là, là hy vọng theo bước chân của bạn em <clears throat> bây giờ anh làm ở anh làm ở, bên cái ngành đấy được bao nhiêu năm rồi anh em ờ, trước thì em dạy trên đẹp Thái Nguyên được từ 2008 đến 2018 sau đấy em chuyển từ 2010 2019 ờ, chuyển về bộ đến bây giờ được hai năm rưỡi ạ hai năm rưỡi tổng cái thời gian mà anh công tác là được bao nhiêu năm rồi tổng công tác được 13 ờ, năm rồi ạ 13 năm 13 năm mà bây giờ là chuyên viên bao giờ anh lên trưởng phòng trưởng phòng thì trưởng phòng chỉ có một người làm trưởng phòng thôi nên trong ờ, phòng cũng nhiều người nên cũng khó anh ạ mặc dù cũng phấn đấu nhưng cũng khó vậy thì bao giờ lên bộ trưởng bởi vì đấy thì lên bộ trưởng là cao nhất vâng chắc là không không đến lượt đâu ạ anh có muốn không muốn chứ ạ muốn ok nhưng mà không có cơ hội đúng rồi không có cơ hội đâu rồi ok thế thì hiểu tại sao rồi đúng không ạ Vậy thì vâng. anh vui lòng cho hỏi một chút là đến thời điểm này với cái độ tuổi của anh, với cái trình độ của anh thì anh nghĩ rằng mình có còn động lực để kiếm tiền không? Còn động lực rất nhiều thưa anh. Ờ, cảm ơn anh rất là nhiều. Và như hôm nãy tôi có hỏi anh ấy về vấn đề thăng tiến ấy. Anh có công nhận với tôi là ở các cái địa vị ví dụ trưởng phòng hay là trưởng viện hay là bộ trưởng anh thấy được sự tôn trọng của người khác không? À, đại đa số thì là có còn à, một bộ phận rất nhỏ thì là, theo cách sống hoặc theo đạo đức thì là có thể không được tôn trọng những đại đa số là được tôn trọng của người khác rồi vậy anh có muốn đó gì khi mà mình mà mà mà có cái nhu cầu là cái khẳng định bản thân mình tức là có danh ấy tức là có một cái chỗ đứng trong xã hội để mọi người à, tôn trọng không ạ có rồi cảm ơn anh rất là nhiều đấy cái thứ ba nữa là cho khuê hỏi một chút anh có hay đi làm từ thiện không giúp đỡ người khác không à, đấy là ở ở trong ờ, trong máu là có máu đấy rồi ạ nên từ lúc sinh viên là em đi tình nguyện nhiều mà cũng có đứng lên kêu gọi giúp đỡ miền Trung rồi là giúp đỡ động đất ở bên Nhật các thứ vâng cảm ơn anh rất là nhiều vậy thì nếu mà anh có cơ hội nếu mà anh có cơ hội giúp đỡ được cho người khác nhưng mà nếu mà anh có cơ hội giúp đỡ người khác mà không chỉ tốt cho họ còn tốt cả cho mình nữa thì anh có sẵn sàng không sẵn sàng ạ ờ, cảm ơn anh rất là nhiều Vậy xin hỏi anh Cường một câu, nếu có một cơ hội công việc mà đáp ứng cả ba cái tiêu chí trên thì anh có sẵn sàng tìm hiểu không? Sẵn sàng tìm hiểu ạ. À thế à? Ok, cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi, nếu mà anh sẵn sàng tìm hiểu thì anh có thể dành cho Khuê độ khoảng uh, à, 30 phút để Khuê chia sẻ về cái công việc của mình được không? Dạ, được ạ. Rồi, và trước khi đi vào cái vấn đề chia sẻ thì cho Khuê hỏi anh một một câu nếu mà một cái công việc thì thứ nhất là cái mục tiêu cái công việc đó cái mục tiêu của anh này về cái thu nhập thì anh mong muốn bao nhiêu một tháng mục tiêu về thu nhập thì à, càng nhiều càng tốt ạ phải 500 à, triệu một tháng 500 triệu một tháng vâng à khủng thế 500 triệu một tháng tại vì 500 triệu một tháng không phải là em muốn đấy là cho em nếu mà muốn cho em thì em cứ làm công việc cũ là cũng đủ cũng như là anh vừa hỏi thì em lại rất muốn đi tình nguyện đi thiện nguyện nên nếu mà mình càng có nhiều tiền thì mình sẽ càng làm được nhiều việc tốt càng giúp được nhiều người tuy nhiên anh có công nhận với tôi một điều là với cái trình độ của anh mà hiện nay anh đang được trả lương là 5 triệu thì anh biết tại sao người ta trả lương 5 triệu cái đấy thì ờ, không phải là riêng em mà nhiều người khác như em cũng vẫn nhận mức lương đấy bởi vì là theo hệ số lương của nhà nước từ khi ra trường là 2,34 rồi thử việc lại 0,8 à, 85 phần trăm các thứ thì nó lên cứ 3 năm lên một bậc nên là nó chậm như vậy Ok cái này này thực ra đó gì là nhà nước họ đánh giá chúng ta chỉ ở như vậy thôi đấy cho nên đó là nó nó có cái sự là gọi là bất công bằng tuy nhiên là khi mình đặt một cái mục tiêu ấy thì cái mục tiêu nó cũng nên gần gũi với mình để mình có khả năng đạt được bởi vì nếu mà vâng. mình, cái mục tiêu nó quá cao mình không đạt không đạt được ấy, nó sẽ ảnh hưởng anh có nghĩ rằng là mình nên xây dựng một cái lộ trình ví dụ như sau một năm nữa thì anh muốn cái thu nhập khoảng bao nhiêu không Vâng, nếu mà có lộ trình cụ thể thì sau một năm nữa thì ờ, chỉ cần khoảng 50 triệu một tháng là là tốt rồi ạ. Rồi 50 triệu một tháng. Ok. Vậy thì bây giờ cái công việc mà tạo ra 50 triệu một tháng thì trong xã hội chúng ta nó nhiều lắm anh nhưng anh có tiêu chí nào cho cái công việc của mình không cái tiêu chí cái công việc mà nó vừa giúp cho mình có thể là mang lại được 50 triệu một tháng nhưng anh có tiêu chí không cái tiêu chí đầu tiên là phải không ờ, được vi phạm pháp luật à tức là phải hợp pháp vâng thứ hai là mang lại lợi ích cho người khác à có thể giúp được người khác vâng. còn gì nữa không anh là và à, cái công việc đấy có thể là bền lâu ý là mình à, tức là không bị tơi đúng không đúng rồi đúng không vâng không sa thải này là không sa thải khách quan hay chủ quan không sa thải à, khách quan đấy tức là nghĩa là xã hội à. luôn cần cái điều đấy ok vâng. còn tiêu chí gì nữa không anh là mình được uh, thăng tiến công bằng không phải bon chen thăng tiến công bằng rồi còn gì không thỉnh thoảng mà em chưa được đi du lịch nước ngoài nên là thỉnh thoảng à, đi du lịch, cơ hội đi du lịch. Vâng rồi còn gì nữa không ừ, tạm thời thế đã em con ơi em nó đang tắm con ờ, có thể ok có ai có bổ sung gì không các anh chị bổ sung cho tiêu chí gì không ạ chủ quả đen bổ ăn cả vậy đây là nhu cầu của của của của, của anh cường đúng không ạ vâng ạ Rồi. vậy nếu có cơ hội vừa giúp cho mình kiếm được cái thu nhập này mà đáp ứng tất cả các nhu cầu này thì anh sẵn sàng không sẵn sàng ạ rồi cảm ơn anh rất là nhiều về sau đây tôi sẽ chia sẻ với anh cái công việc mà hiện nay tôi đang làm để anh xem xem là với cái công việc chúng tôi làm thì anh có thể làm được hay không ok vâng rồi cảm, cảm ơn anh, anh. Vâng.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 nếu chỉ làm đúng như tôi như thế này thôi thì theo anh anh có làm được không làm đúng làm đúng như tôi vừa mới nói chuyện với anh xong cũng viết vẽ cũng nói đúng như vậy thôi chắc là phải tập mấy mấy lần thì thì chắc là làm được thôi ạ đúng rồi trên đời này chả có cái gì là, là, là nó dễ cả đúng không nhưng mà anh có cái người hướng dẫn rồi đúng không tức là gì chỉ làm đúng như thế này đúng nhỉ Vâng. Và nếu chỉ làm đúng như thế này thôi thì mỗi một ngày anh có thể chia sẻ cho bao nhiêu người? Mỗi ngày à, chia sẻ được cho độ một hai người thôi ạ. vì em vẫn đang đi làm ở công việc nhà nước nên là cũng không có nhiều thời gian. Nhà nước hiện nay anh đi làm mỗi một à, ngày là mấy tiếng? Em làm từ à, sáng đến chiều 8 tiếng ạ. Rồi. Vậy thì anh thấy cái phần này tôi chia sẻ cho anh trong bao nhiêu lâu? chắc em cũng không để ý chắc cũng phải hơn nửa tiếng hay gần tiếng đi anh nhỉ khoảng nửa tiếng thôi nửa tiếng vâng ok đấy vậy thì chẳng nhẽ em mà ờ, mình đi làm với được chia sẻ một ngày có nghĩa là một ngày anh chỉ làm có 30 phút bây giờ giả sử này nha, anh không làm ở nhà nước vâng. anh làm toàn ý 8 tiếng đồng hồ vâng Đúng chưa thì mỗi một ngày anh có thể chia sẻ cho bao nhiêu người tối đa tối tối tối đa thì thì cũng không rõ bởi vì là nhỡ mà hẹn được một lúc nhiều người thì nó thành được nhiều còn đâu nếu mà cứ toàn tâm toàn ý tối thiểu chắc cũng khoảng được độ 5 đến chục người ạ từ 5 đến 10 người vâng ok tôi hoàn toàn tin tưởng anh có thể làm được với cái khả năng và năng lực của anh với mối quan hệ của anh và với cái kinh nghiệm sống của anh tuy nhiên anh có biết nếu anh làm như vậy ở trong ngành của chúng tôi anh được cái gì không em không ạ cảm ơn anh rất là nhiều người ta nói này này gái có công chồng không phụ nếu anh vậy ở bên ngành của chúng tôi anh sẽ được hưởng những lợi như sau cái phần này các anh chị chú ý nhá cái này là coi như là, là mình là ôn lại đấy. lát nữa tôi sẽ tổng hợp lại cho các anh chị đây, bên tôi anh sẽ được hưởng những quyền lợi sau <clears throat> thì phần này các anh chị cũng chú ý nhá đầu tiên khi anh vào đây thì với vai trò là người tư vấn người tư vấn thì sẽ có những quyền lợi như sau thứ nhất đó là hoa hồng hoa hồng thì theo quy định của bộ tài chính tối đa sẽ được chi trả lên tới 40 phần trăm của doanh số 40 phần trăm của doanh số ok anh cho hỏi một câu là anh đi làm ở bộ ấy thì có tháng lương thứ 13 ba lúc uh, cuối năm Tết thì được thưởng anh ạ thưởng như có phải là tháng lương thứ 13 không? Là... Thưởng, thưởng, thưởng uh, tiền Tết thì em cũng uh, tức là tùy mình gọi thế cũng được hoặc là không cũng được nhưng anh có biết không trong ngành của chúng tôi một năm có tới 4 tháng lương thứ 13 chúng tôi gọi nó là thưởng quý thưởng quý này Ờ, kịch điểm có thể lên tới 50 phần trăm của hoa hồng Đấy. tắm quá đi ngủ tắm mà ok 50 phần trăm của hoa hồng đấy chưa hết đâu chúng tôi còn quyền lợi nữa đó là thưởng cho cái người mới rồi là thưởng hoa hồng tái tục tức là phí năm hai rồi là còn thưởng <clears throat> và thi đua thi đua ở đây nó có hai loại một đó là vật chất tức là tiền hoặc hiện kim cái thứ hai đó là tinh thần đó là những cái chuyến đi du lịch những cái chuyến đi dã ngoại tôi lấy đơn giản như thế vậy thì bây giờ như này bây giờ quay trở lại với cái gia đình như vừa xong như vừa xong mà tôi vừa mới chia sẻ với anh ấy mà cái mức phí người ta đóng là 20 triệu ấy vậy thì với cái 20 triệu đấy chính là doanh số và cái hoa hồng này sẽ được là 40 phần trăm nhân với 20 triệu thì sẽ bằng là 8 triệu 8 triệu em nên lên tắt cho anh cái mic của cái chị và cái cái vị mà iPhone Korea này họ anh cái ok cái thứ hai thầy ơi thầy bật mic lên ạ ok rồi cái thứ hai đó là thưởng quý thưởng quý ở đây là 50 phần trăm của hoa hồng hoa hồng chứ không phải là cả của 20 ở đâu tức là 50 phần trăm của 8 thôi anh cường hiểu không ạ Vâng. 50 nhân với 8 tức là bằng 4 triệu. 4 triệu. Tôi chưa cần nói đến những cái này bởi vì hai cái này là hai khoản cứng. Như vậy có nghĩa là gì? Là mình sẽ được ở đây là 12 triệu. 12 triệu của cái gia đình vừa xong. Nhưng mà như lúc nãy anh nói đấy, mỗi một ngày anh có thể chia sẻ cho 5 đến 10 người. Có đúng không nhỉ? Vâng. Nhưng ở đây tôi không cần anh đó là phải chia sẻ mỗi một ngày là 5 đến 10 người như vậy đâu tôi tin là anh có thể làm được nhưng tôi không cần điều đó tôi chỉ cần mỗi một ngày anh chia sẻ cho đúng một người thôi nhưng hãy bằng làm bằng tất cả cái lương tâm và trách nhiệm của mình và điều đặc biệt hơn là làm đúng như những gì tôi hướng dẫn được không ạ vâng chỉ yêu cầu anh đó là làm từ thứ hai đến thứ sáu rồi thứ bảy chủ nhật dành cho gia đình được không anh được ạ như vậy có nghĩa là mỗi một tuần anh chia sẻ cho 5 người mà một tháng là có mấy tuần ạ? 4 tuần. Có 4 tuần, có nghĩa là mình sẽ chia sẻ cho bao nhiêu người? 20 người. 20 người. Vâng, nhưng mà do anh là người mới, cho cái kiến thức, cái, cái kinh nghiệm của anh chưa nhiều. Tôi lấy giả sử đó là cái khả năng chốt của anh nó rất thấp. Chỉ được khoảng tầm 50% thôi. 50% 50% của 20 bằng mấy ạ? 10 ạ. 10. Ok, vậy nhân đến 10. Tức là bằng 120 triệu một tháng. Vậy xin hỏi anh Cường một câu. Với cái thu nhập là 120 triệu một tháng này thì theo anh liệu nó có giúp gì gia đình mình không? Ôi, quá tốt anh ạ. Nhưng mà làm sao mà để được 10 người? thì tôi đã nói rồi. Đúng không? Làm đúng những gì tôi hướng dẫn và làm đầy nhiệt huyết và trách nhiệm. Vâng. Ok. Được không ạ? Được ạ. Rồi. Tuy nhiên anh quên cái 120 triệu đi điều tôi nhấn mạnh nha là anh quên cái 120 triệu này đi điều quan trọng mà tôi muốn nhấn mạnh đó là đằng sau cái 120 triệu này chính là 10 gia đình đã được anh cứu hoàn toàn có thể yên tâm về mặt tương lai. Đây mới là cái giá trị cao nhất mà chúng ta cần phải quan tâm. Đây mới là cái sứ mệnh của những người tư vấn bảo hiểm nhân thọ chúng tôi ok bên à. cạnh đó biết đấy một cái đất nước mà muốn phát triển thì phải dựa vào hai nguồn vốn ngắn hạn thông qua ngân hàng trung và dài hạn là thông qua thị trường chứng khoán và tôi rất tự hào mà nói rằng ngành bảo hiểm của chúng tôi do những người tư vấn như chúng tôi đó là huy động từ nguồn vốn nhàn rỗi trong dân để tham gia các hợp đồng bảo hiểm thì cái phí tái đầu tư trở lại đất nước Việt Nam đó là năm 2020 là trên 460.000 tỷ nó sẽ đọc nó đóng góp rất nhiều cho xã hội này đó chính là những cái giá trị những cái giá trị mà chúng tôi đã mang lại cho khách hàng cho xã hội cho người dân Việt Nam ok vâng tuy nhiên là như anh đã biết đấy nếu mà chúng ta làm như thế này thì chúng ta chỉ có thể giúp được người dân Việt Nam thôi và chúng ta có thể cải thiện được thu nhập thôi và góc độ là cá nhân nhưng ở trong ngành của chúng tôi không chỉ cho chúng ta cơ hội cao mà còn có cơ hội để phát triển sự nghiệp nữa. Đó là chúng tôi có những vị trí như sau. Ngoài tư vấn này lên thì chúng tôi sẽ có vị trí tiếp theo đó là trưởng nhóm. Đấy, rồi là trưởng nhóm kinh doanh cấp cao. Xin lỗi, tiền trưởng nhóm, rồi là trưởng nhóm, rồi là trưởng nhóm kinh doanh cấp cao. Và cao nhất đó là trưởng phòng kinh doanh hay gọi là trưởng ban kinh doanh. tức là ở cái vị trí tư vấn này này là mình với vai trò là người học việc người học người lao động nhưng mà lên đến vị trí là tiền trưởng nhóm này là bắt đầu xây dựng cho mình doanh nghiệp bởi vì như tôi đã nói đấy người kinh doanh giỏi nhất là người biết sử dụng sức lao động người khác để thực hiện các mục tiêu của mình vậy thì với vị trí này thì chúng ta sẽ thăng tiến như thế nào cái thời gian thăng tiến giảm sao thì từ tư vấn mà lên đến tiền trưởng nhóm này là chỉ trong vòng 3 tháng thôi từ tiền trưởng nhóm mà lên đến trưởng nhóm thì cũng chỉ trong vòng 3 tháng thôi và từ trưởng nhóm lên trưởng nhóm cấp cao là cũng trong vòng 3 tháng và lên đến vị trí là DM tức là trưởng phòng là 6 tháng ở tư vấn lên trưởng nhóm là bắt đầu là chủ doanh nghiệp lên đến trưởng nhóm là doanh nghiệp thực thụ lên đến vị trí trưởng nhóm cấp cao là doanh nghiệp cao cấp rồi và lên đến trưởng phòng này cái vị trí trưởng phòng này bên tôi gọi là vừa là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tức là vị trí cao nhất trong kênh agency anh cường hiểu không ạ vâng đấy mà lên đến vị trí này anh cộng vào xem là bao nhiêu tháng ạ 9 cộng 6 15 tháng ạ 15 tháng 15 tháng 15 tháng mà lên đến vị trí cao nhất rồi đấy gọi là đỉnh của đỉnh rồi trong cái đó anh làm 13 năm 13 năm mà bây giờ vẫn là chuyên viên vâng ở đây nó lên đến đỉnh rồi vậy theo các anh chị chúng ta có thích lên đỉnh không có ai chả thích lên đỉnh anh ok cảm ơn anh rất nhiều đúng không nhưng mà anh có công nhận với tôi lên để được cái gì mới là quan trọng có đúng không ạ vậy với vai trò là người tư vấn mình chỉ giúp gia đình này và mình chỉ có thể đó là có được cái thu nhập thôi nhưng mà khi anh phát triển theo con đường quản lý thì anh có cơ hội giúp cho người khác có công an việc làm và khi mình giúp cho người khác có công an việc làm thì mình cũng sẽ có quyền lợi ví dụ với vai trò là tiền trưởng nhóm thì ngoài cái quyền lợi của tư vấn mình vẫn được hưởng như thế này nếu mình vẫn bán được các hợp đồng cá nhân thì mình có thêm cái quyền lợi nữa đó là được thưởng tháng thưởng tháng thưởng tháng này thì ở cái vị trí tiền trưởng nhóm này gọi là học việc thì nó sẽ được khoảng tầm là 15% của hoa hồng nhóm. Hoa hồng nhóm. Ok, ngoài ra còn được khoản thứ hai nữa, đó là thưởng tuyển dụng. Đó là khoảng 10% của hoa hồng nhóm. Hoa hồng nhóm. Và để anh cho hình dung rõ hơn thì tôi lấy giả sử như này nha. Nó giống như hôm nay tôi đang trò chuyện với anh như này này nếu giả sử mình tuyển được 10 người 10 người 10 người trong cái đội nhóm của mình ấy và vâng. giả sử người thì cần một tháng mang về 50 triệu thôi thì cái doanh số của nhóm mình đó là 500 triệu 500 triệu doanh số và 500 triệu doanh số này nhân với cái tỷ lệ hoa hồng đó là 40 phần trăm đó là cao nhất theo à, theo cái quy định của Bộ Tài chính thì nó sẽ ra được ở đây đó là 200 triệu 200 triệu này gọi là hoa hồng nhóm anh Cường hiểu chỗ này không vâng vậy thì 200 triệu này thì ở vị trí tiền trưởng nhóm này mình sẽ được là 15 cộng với 10 tức là 25 phần trăm 25 phần trăm hoa hồng tức là lấy 50 này nhân với 25 phần trăm thì bằng bao nhiêu ạ 50 50 triệu 50 triệu một tháng và anh có biết cái 50 triệu là tiền gì không tiền uh, tiền thưởng của mình ạ không phải là tiền thưởng đâu anh mà đó chính là cách khoản tiền mà do anh giúp đỡ những người khác có công ăn việc làm và mình được hưởng vâng anh hình dung không ạ vâng như lúc nãy tôi nói đấy ở cái vị trí này là vị trí học việc nhưng trong ngành của chúng tôi tối thiểu anh phải lên cái vị trí trưởng nhóm này này vâng nhóm này, này ở cái vị trí trưởng nhóm này nếu anh bán cá nhân anh vẫn được hưởng quyền lợi như cá nhân này bình thường nhưng lúc này cái quyền lợi của cái người quản lý nó sẽ khác so với cả cái quyền lợi của người tiền trưởng nhóm bởi vì chúng ta có thưởng tháng thưởng tháng nhưng cái thưởng tháng này nó không phải là 15% nữa mà nó có thể lên tới đó là 30% của hoa hồng nhóm nó sẽ có thêm đó là cái thường tiền tuyển dụng cũng vẫn là 10% hoa hồng nhóm nhưng nó có một cái quyền lợi mà ở vị trí tiền trưởng nhóm này chưa có chưa có đó chính là thưởng quý thưởng quý và cái thưởng quý này nó có thể lên tới 30 phần trăm của hoa hồng nhóm ok rồi nó sẽ có những khoản thưởng đó là hoa hồng tái tục rồi là hoa hồng thăng tiến thưởng thăng tiến thăng tiến rồi là thi đua chấm chấm chấm ok quay ngược trở lại này anh cường có công nhận với tôi ở cái vị trí tiền trưởng nhóm này này là chỉ quản lý ông tư vấn không vâng nhưng ông trưởng nhóm này thì ông quản lý cả ông tiền trưởng nhóm cả ông tư vấn này Vậy thì rõ ràng về mặt quy mô thì cái ông trưởng nhóm này sẽ nhiều hơn là cái ông tiền trưởng nhóm không? Đúng rồi. Nhưng ở đây tôi cứ đặt giả sử đi, đó là cái ông trưởng nhóm này cũng chỉ mang về cái doanh số giống như cái ông tiền trưởng nhóm ấy thôi. Đó là cũng là 500 triệu và nhân với 40% tức là cũng bằng 200 triệu. Nhưng do cái ông tiền trưởng nhóm này ông chỉ nhân với 25% thôi. Vâng ông trưởng nhóm này ông sẽ được hưởng cái thưởng tháng là 30 thưởng quý là 30 cộng với tuyển dụng là 10 70. nữa thì có nghĩa là 70 vậy thì 200 nhân với 70 bằng bao nhiêu ạ 400 triệu à quên 140 140 triệu anh thấy nó có khác xa số này không khác xa nhỉ khác rất xa có đúng ngành ok và anh thấy đấy nếu với một cái trăm 140 triệu này mà cộng với cả nếu mình bán cá nhân mà vẫn đạt được 120 triệu nữa thì 140 cộng với 120 bằng bao nhiêu ạ? 260 bằng 260 triệu trên một tháng thì theo anh có giúp gì gia đình mình không? Ôi, rất rất rất là giúp được nhiều ạ. Rồi, nhiều hay quá nhiều? quá nhiều thảo nào em thấy dạ. à, bạn em có người làm bảo hiểm à, được đi du lịch nhiều mà thấy à, mua ô tô thứ ok đó. đấy là sự thật với tôi đang như vậy tuy nhiên cái thu nhập này nó bèo lắm trong ngày của tôi hiện nay có người thu nhập 5 tỷ một tháng rồi nhưng thôi vậy đi mà đây chỉ là vị trí này thôi còn lên càng cao này này thì thu nhập càng cao nhưng tối thiểu anh phải ngồi vị trí này ok chưa ạ vậy thì với cái thu nhập này thì theo anh ấy ở trong xã hội chúng ta xin cái công việc mà có thu nhập khoảng tầm là bốn năm mươi triệu một tháng thì theo anh có dễ không ừ, không không không dễ đâu ạ không dễ vậy thì theo anh xin một cái công việc mà có cái thu nhập là 260 triệu này mà có rất nhiều cái ý nghĩa và giá trị như vậy nhân văn như vậy thì theo anh dễ hay khó xin vào em em cũng không rõ nhưng thấy cũng bạn bè à, mời đi làm bảo hiểm thì nghe có vẻ là không không không khó tức là để mà vào làm thì không có còn thành công hay không thì thì chưa biết ạ đấy là nói thế thôi họ giấu anh thôi và tôi nói thật với anh ấy là nó không dễ đâu vâng không dễ đâu ok mà nó đòi hỏi nó đòi hỏi đó là cái điều kiện rất lớn phải đầu tư rất nhiều anh có sẵn sàng đầu tư không sẵn sàng ạ anh biết đầu tư cái gì mà sẵn sàng chắc chắn là đầu tiên là phải bỏ thời gian ra để học về ờ, kiến thức về bảo hiểm các thứ mình chưa biết ạ cái lĩnh vực không mới chỉ như vậy đâu còn đầu tư rất nhiều tiền nữa anh có sẵn sàng đầu tư tiền không đầu tư tiền thì phải từ từ từ từ tính ạ anh vừa nói với tôi đấy sẵn sàng đầu tư cơ mà bây giờ tôi yêu cầu đó là gì là ngoài cái anh phải đầu tư còn đầu tư rất nhiều tiền nữa anh có sẵn sàng không đầu tư tiền thì lại liên quan đến mạo hiểm nên em không ờ, chưa sẵn sàng cái này phải rút lại còn đầu tư <laughs> công sức thì là sẵn sàng ok đấy vậy thì bây giờ tôi sẽ cho anh biết thực tế đó là phải đầu tư bao nhiêu và đầu tư như thế nào ok chưa vâng đầu tư như sau một đó là chứng minh nhân dân công chứng còn hạn 6 tháng là hai bản hai là hộ khẩu photo một bản ba là ảnh ba nhân bốn mặc chuyên nghiệp đó sơ mi trắng vét đen thất cà vạt nếu anh mặc như vậy mà chưa có cà vạt hay là áo màu thì anh chuyển ra photoshop bảo người ta người ta cởi cái đồ của anh ra người ta lắp cho anh cái đồ khác và cái này là bốn ảnh bốn đó là cái mẫu đơn của công ty này là một bản vị trí tổng cộng toàn bộ cái này khoảng tầm 30k thì theo anh anh có sẵn sàng đầu tư được được không và có đầu tư được không còn phải đầu tư tiền gì nữa không anh 30 k này sao anh vừa bảo là đầu tư rất rất nhiều tiền nữa mà đương nhiên họ tôi phải nói thế để thử xem là cái khả năng đón nhận của anh như thế nào bởi vì tôi thấy anh nói rằng là gì sẵn sàng đầu tư luôn 30k thì thì quá là đầu tư chứ anh ok nhưng mà nếu để đầu tư toàn bộ một cái bộ hồ sơ như này thì theo anh trong bao nhiêu lâu anh có thể hoàn thành hoàn thành à, luôn trong ngày được anh ạ luôn trong ngày vậy thì ngày hôm nay là thứ năm mai là thứ sáu tôi tôi cứ dành cho anh đó là ngày thứ sáu đi là anh thu xếp thứ bảy chủ nhật nghỉ đấy và tôi yêu cầu anh đó là đúng 9 giờ sáng 9 giờ sáng ngày thứ hai 9 giờ sáng ngày thứ hai ngày 21 tháng 6 anh mang cái hồ sơ này qua văn phòng của tôi tôi sẽ hỗ trợ và giúp anh hoàn thiện cái bộ hồ sơ anh có làm được không làm được anh ạ nhưng mà xin lưu ý là bởi vì cái thời gian ấy của chúng tôi nó có rất nhiều cái lịch khác nhau cho nên đề nghị anh là đến đúng 9 giờ bởi vì quá cái giờ này có thể tôi sẽ vấp vào cái việc khác được không anh vâng ngoài cái hồ sơ này ra thì nếu cái hồ sơ của anh tôi sẽ nộp về công ty và nếu như hồ sơ của anh mà được duyệt thì anh sẽ phải dành ra 5 ngày nữa 5 ngày nữa để đi học như lúc nãy tôi nói đấy đó là cái khoản mà 2,5 tỷ và 4,5 tỷ mà anh có hỏi nó là cái gì đấy thì đó vâng. chính là sản phẩm mà anh cần phải dành ra 5 ngày để đi học thì cái 5 ngày này anh có thu xếp được không nó có khó khăn gì cho anh không 5 ngày vào cuối tuần thì dễ còn em làm trong trong tuần thì cũng cũng hơi khó ok nhưng mà tôi xin lưu ý ở đây này năm ngày này là từ thứ hai đến thứ sáu luôn đấy anh có sắp xếp được không cái này thì ờ, em phải về sắp xếp còn ờ, hiện hiện tại thì chưa ấy hiện tại thì chưa chốt được ạ ok bây giờ tôi hỏi anh một câu luôn với cái thu nhập 5 triệu một tháng và cái thu nhập 200 triệu 260 triệu một tháng mà có giá nhiều giá trị nhân văn ý nghĩa như vậy thì anh lựa chọn cái gì <laughs> nhìn, nhìn vào thu nhập thôi thì đương nhiên là lựa chọn vào 260 rồi ạ rồi bây giờ tôi hỏi anh một câu nữa ngày trước anh đi học ấy anh học bao nhiêu năm em học uh, ờ, 4 năm đại học rồi tốn bao nhiêu tiền chắc cũng phải tính uh, tiền trăm triệu đấy ạ rồi có được nghỉ không có qua nghỉ hè nghỉ thứ bảy chủ nhật ạ rồi thế mà bây giờ anh anh đấy anh học bao nhiêu năm tốn rất là nhiều tiền có đúng không ạ nhưng mà đến bây giờ ra chỉ tạo ra mức thu nhập có 5 triệu thôi à. không hề suy nghĩ gì cả mà bây giờ dành ra 5 ngày để có cơ hội nhận được 260 triệu này mà anh còn lăn tăn suy nghĩ anh nhớ này này khi người ta muốn người ta cũng có lý do người ta không muốn cũng có lý do có đúng anh nhỉ vâng vậy tôi chỉ muốn hỏi em một câu đó là gì cái cái cái cái, cái thời gian mà đào tạo của chúng tôi này này nó là cái khóa này là khóa do bộ tài chính là ra đề đúng không và người ta sẽ sẽ sẽ sẽ sẽ coi do vậy cho nên anh cần phải học để hiểu sản phẩm để nó ra cái hai tỷ rưỡi bốn tỷ rưỡi là cái gì và phải qua cái kỳ thi của bộ tài chính nữa thì mới được cấp phép để hoạt động do vậy cho nên cái năm ngày này là không thể thay đổi được vâng vậy thì anh có sẵn sàng để đầu tư cái này không để anh em mình phải kết được chưa thì tôi mới nộp hồ sơ về về cho anh để công ty sắp xếp và lên kế hoạch còn phải đề xuất nữa vâng anh nghĩ sao cũng báo cáo với anh là cũng có nhiều người bạn bè hay người quen cũng uh, uh, rủ em mời em làm bảo hiểm nhưng mà quả thực là nghe người ta trình bày thì thì nó không thuyết phục nhưng mà qua nghe anh trình bày thì cũng chưa thấy ai trình bày được nó đầy đủ và thuyết phục như này em thì em thấy rất là hay rất là thích rồi đấy nhưng chỉ có mỗi cái là còn cái công việc ừ, nhà nước kia thì mà xin nghỉ một tuần thì nó chưa có lý do chưa nghĩ ra lý do nào cho hợp lý nên là em sợ là chưa giả sử này nhá xin hỏi em một câu này thứ nhất là chúng ta anh có công nhận với tôi trên đời này nó có quy luật được và mất không có chứ ạ luôn luôn có quy luật được, được và mất mình muốn được cái này thì mình phải hy sinh cái kia anh đồng ý không ạ vâng bây giờ ấy cái cách sắp xếp rất đơn giản thôi chúng ta đi làm có ngày phép không anh có anh ạ các anh xin nghỉ phép có được không chắc là được thôi nhưng mà à, em thì lại chưa chưa xin nghỉ phép bao giờ nên là em chưa để ý nhưng mà chắc à, chắc chắn là có nghỉ phép chắc chắn là được nghỉ phép theo luật và vâng. anh nhớ là theo luật của uh, trong cái bộ luật lao động ấy là mỗi một năm tối thiểu đó là có 12 ngày phép. Đúng rồi. Cái thứ hai nữa xin hỏi em một câu. Nếu như giả sử mà một người ốm thì có được nghỉ không? Có chứ, người ốm thì ốm tha già thải nên là đừng rồi. nghỉ. Vậy thì nếu như mà mình có một cái việc gì đó đột xuất mà quan trọng của gia đình thì mình có xin nghỉ được không? Có việc đột xuất quan trọng xin nghỉ được anh ạ. Ok. Vậy thì bây giờ xin hỏi anh một câu. 2,260 triệu này nó có quan trọng với gia đình mình không? Quan trọng anh ạ. Vậy anh biết lựa chọn chưa? Em thì thích thích lắm rồi đấy nhưng mà cũng quả thực là em cũng nhìn thấy là nhiều người làm xong rồi lại nghỉ xong rồi cũng bảo khó thứ thành ra là em vẫn còn năm ăn anh nói đúng rồi đấy hai 260 triệu này là cơ hội ở bên chúng tôi nhận được lấy được hay không lại là chuyện khác có đúng không ạ vâng tôi cũng phải nói thật với anh luôn là một năm ấy trong ngành của chúng tôi ấy, là những người nhập là 150.000 người nhưng mà số lượng rời khỏi cái ngành này sau một năm đó là 170.000 người <laughs> tôi nói rất thật vậy nhưng mà có một điều đáng tiếc là tất cả những người đấy là do bởi vì họ không hợp tác với tôi còn bây giờ anh là hợp tác với tôi cơ mà mà như lúc nãy anh nói đấy anh chưa bao giờ nghe một người nào chia sẻ với anh nó giống như thế này đúng rồi ok vậy bây giờ anh thấy đấy chỉ làm đúng như thế này thôi còn khi anh vào đây bây giờ xin hỏi thật anh anh nhìn thử cái chán của tôi này anh thấy nó có nổi chữ nào lên đây chữ đàn không đấy vấn đề là là anh vừa đẹp trai vừa nói giỏi thì làm thành công như thế em lại sợ em không làm được ừ, hay đấy anh biết bắt nguồn của chữ sợ là chữ gì không chữ đầu tiên của chữ sợ là chữ gì chữ sờ là có phải là chữ sc không đúng rồi ạ và cái chữ sc này nó là tượng trưng cho cái gì anh biết không cái chữ sc, SC ấy, nó là tượng trưng cho cái gì tượng trưng uh... đô la đô la à, có phải là cho đất nước Việt Nam chúng ta hình chữ S không vâng và anh có yêu chữ S này không có yêu anh ạ yêu chữ S này thì anh phải để trong tim nhưng mà nếu anh nói là chữ sợ thì có nghĩa anh để chữ S ở trên chán này này trên chán thì nó là chữ sợ còn trong tim nó là đất nước Việt Nam anh nhìn chung không vâng bây giờ tôi hỏi thật anh luôn đấy trên đời này có ai biết là cái khả năng và năng lực thật sự của mình là gì không và như tôi đã nói đấy anh nhìn thử xem cái chán của tôi nó không chữ đần tôi chả dạy gì mất thời gian cả anh có biết là tại sao ở xung quanh tôi có rất nhiều người mà tôi lại phải mất thời gian ngồi nói chuyện với anh như này không thì à, chắc là anh cũng à, đặt niềm tin vào em và cũng muốn à, giúp đỡ vừa là giúp đỡ em vừa là vừa muốn... là tin em nhưng vâng. mà xin lỗi tôi tin ở bản thân tôi nhiều hơn với hơn 20 năm kinh nghiệm tôi có khả năng nhìn người tôi nhìn thấy đó là anh có cái khả năng về cái cái kinh nghiệm sống của anh có này anh là người có trình độ này anh có cái sự va vấp và có các mối quan hệ nó hoàn toàn phù hợp với các cái tiêu chí trong ngành của chúng tôi thứ mà anh hiếu hiện nay duy nhất ấy đó, đó là kiến thức thôi thế còn lại cái động lực cái cái cái cái, cái mong muốn để phát triển để cải thiện thu nhập của anh là có chính vì cái sự khao khát đó chính vì cái trình độ cái kinh nghiệm của anh nó hoàn toàn phù hợp cái này cho tôi mới đầu tư thời gian lên như vậy nhưng mà tôi chỉ lưu ý với anh một điều tôi chỉ có thể tạo cái ảnh hưởng lên cái sự thành công của anh có 40 phần trăm thôi 60 phần trăm còn lại là do anh ok nói thế, ừ, vâng anh nói thế em cũng thấy có thêm nhiều động lực rồi đấy rồi vậy quyết định cuối cùng là gì có dành được 5 ngày không quyết định uh, cuối cùng uh, trước mắt là là cho em làm hồ sơ còn đâu uh, ờ, dành được 5 ngày thì em phải về em sắp xếp với cả là thực tế là <clears throat> em cũng nghe nhiều người nói là bảo hiểm ờ, không tốt rồi người ta nhìn vào người tư vấn bảo hiểm người ta không đa, ừ. đánh giá cao thành ra là em cũng chưa dám đánh đổi ví dụ em đang làm ở bộ nông nghiệp thì mặc dù lương 5 ờ, triệu nhưng mà uh, được đi uh, công tác các tỉnh rồi đi họp nước ngoài rồi uh, cũng có các cái thu nhập tăng thêm đấy nên là em cũng rất là còn à, còn đắn đo suy nghĩ đúng không nhỉ nhưng vâng. tóm lại có được 260 triệu tháng không thậm chí nhiều hơn nữa cậu ờ, không được ok vậy đơn giản thôi thế vâng. còn cái, cái điều bây giờ anh lăn tăn nhiều nhất ý, nó không phải liên quan đến vấn đề thu nhập mà anh nghĩ đó là gì là khi mình đi làm nhà nước là mình là, là được mọi người trọng vọng có đúng không ạ mà nhiều người thèm vào có đúng không cái chỗ đứng của mình nhiều người mơ ước thậm chí phải mất tiền mới có được chỗ đấy còn nếu đi làm bảo hiểm thì do sổ giá có thể mình sợ bị người khác coi thường là bởi vì anh chưa tin nó có đúng không nhỉ à, tại vì ờ, cũng là kiểu anh e ngại vâng. không phải là chưa tin mà anh còn e ngại có đúng không ạ vâng nói thật với anh từ đầu đến giờ tôi nói chuyện với anh tôi rất có hứng rất thích luôn đấy dạ. đấy nhưng mà khi mà anh nói cái câu này này tôi nghĩ không biết là anh nói thật hay nói đùa đúng không bởi vì anh biết không chắc chắn anh là đảng viên rồi có đúng không nhỉ vâng đảng viên rồi ví dụ như một người mà người ta ở trên rừng đúng không? người ta người ta ít va vấp đúng không người ta không có hiểu gì tiếng kinh không có va chạm không có đọc báo không có báo đài gì cả thì người ta bảo là bảo hiểm là thế loại thế kia lừa đảo bọn bậy bạ này khác thì được có đúng không ạ vâng. Với trình độ như anh thì đương nhiên là anh phải có cái sự tính toán có đúng không và anh sẽ có một cái hiểu biết cái nghèo ở đây không phải đó là nghèo về tiền bạc đâu mà là nghèo về sự thiếu hiểu biết nếu như đúng không anh nhớ này theo bộ luật hình sự Việt Nam ấy một người mà lừa 2 triệu thôi thì theo anh có bị bỏ tù không em cũng ờ, không không lắm ờ, rõ cái này lắm Ồ, theo quy định của bộ luật hình sự nha nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được chưa thì nếu như mà người nào đó chiếm dụng nào 2 triệu sẽ bị bỏ tù nhưng khi ra tòa thì tòa còn có một yếu tố nữa đó là xét đến đó là cái cái cái cái cái, cái nó gọi là cái động cơ ấy cái động cơ mà động cơ mà đê hèn ấy thì có thể còn nặng hơn nữa và vâng. đấy với cả bên cạnh đó anh có công nhận với tôi ấy, nếu mà lừa đảo ấy thì là là là là chỉ lừa một hai người thôi nhưng mà lừa gì trong ngày chúng tôi anh biết lừa đến đến đến, đến cả mấy chục triệu người hiện nay có hơn có 11 triệu người bị lừa đây Vâng. bên cạnh đó là cái số tiền lừa ấy nó không nhỏ đâu riêng năm 2020 tổng toàn bộ chúng tôi lừa được đó là trên 460.000 tỷ và anh có công nhận với tôi nếu mà lừa ở trong ngày tôi có thêm một cái bộ luật để lừa đảo ấy bộ luật này được Quốc hội thông qua kỳ họp thứ 8 khóa 10 tháng 12 năm 2000. Đấy. Nhưng chưa hết đâu. Mà khi chúng tôi đi lừa như này thì cái số lượng người đi lừa cũng nhiều khủng khiếp. Riêng ở trong ngành bảo hiểm thôi thì đã có khoảng tầm là gần 700 nghìn. Đấy, chưa kể các đại lý tổ chức và đặc biệt là 93% các ngân hàng hiện nay cũng đang bán các sản phẩm bảo hiểm mà như anh nói là lừa. Rồi các cái báo đài thông tin truyền thông cũng nói về cái ngành này rất là nhiều và quan trọng hơn nữa là ngày 28 tháng 2 năm 2019 ờ, ấy, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký cái quyết định 242 yêu cầu toàn ngành bảo hiểm chúng tôi đấy là phải làm sao đó hết năm 2020 phải lừa được 11% dân số Việt Nam hết năm 2025 phải là lừa được 15% dân số Việt Nam thì theo anh có cái kiểu lừa nào như vậy không em chưa thấy kiểu lừa nào như thế thực sự là em à, cảm ơn à, thầy khuê rất là nhiều qua cái bài của thầy không những là chỉ là về về tuyển dụng không mà thông qua tuyển dụng này đã gọi là vừa là truyền đạt vừa là dạy luôn cho cái ứng viên của mình biết cách trình bày luôn cái cách là nói về ý nghĩa của bảo hiểm cho khách hàng nên thực sự cái bài này em cảm thấy nó, nó quá mê luôn nên là em đã đặt ra hết các tình huống để được nghe nghe thầy à, chia sẻ nói chung là càng đặt ra càng nghe thì càng thấy kiến thức của thầy rất là thâm thúy em thì tóm lại có dành thời gian 5 ngày không Đà, ờ, không những là 5 ngày mà là em là đang là trưởng phòng kinh doanh rồi thầy ạ em rất yêu bảo hiểm tất cả những cái đấy là để tương tác với thầy để hợp tác có một lớp học và các anh chị cũng rất ờ, nghe được rất nhiều những cái ý của thầy đưa ra để gần như là xử lý hết các từ chối vâng cảm ơn thầy rất là nhiều ok cảm ơn cường rất là nhiều thực vâng. ra biết là các anh chị sẽ bị vào những cái điều đó chứ không phải là tôi cảm ơn cường rất là nhiều đó cường đã rất có kinh nghiệm để đưa ra và tôi cũng muốn xử lý như vậy để các anh chị ở đây cũng hiểu đúng không? là cái cách mà chúng ta sẽ giải quyết như thế nào các anh chị hiểu không ạ ok thay vì bây giờ ấy, là chúng ta cứ trả lời thẳng vấn đề chửi kịch liệt vào nhưng vừa nãy tôi chửi đấy chứ nhưng chửi có văn hóa có đúng không nhỉ chửi mà người đến ta là, đến đoạn cuối thì đúng là phải nói như thầy đấy thầy ạ bởi vì khi mà người ta mà đã, đã không hiểu rồi người ta vẫn còn năn tăn người ta vẫn còn nghi ngờ thế thì đúng là phải nói mạnh như thầy rồi, bây giờ quay ngược trở lại này. À. Mấy cái mà tôi muốn chia sẻ với anh chị liên quan đến cái tuyển dụng này. Thứ nhất, cái bài tuyển dụng này các anh chị phải nhớ nó bắn một mũi tên hai mục đích. Chuẩn ạ. Vừa tuyển đồng thời là bán luôn. Các anh chị hiểu chỗ này không ạ? Cho nên nhưng mà cái cách chúng ta dẫn, cái cách chúng ta làm các anh chị có công nhận với tôi suốt cả cái bài tư vấn ngày hôm qua lẫn cái bài tuyển này các anh chị thấy tôi có nói nhiều không hay chỉ có hỏi thôi thì uh, gọi là khoảng 50 phần trăm vừa dẫn dắt hỏi để cho khách hàng nói nhưng các anh chị thấy nó có sự logic không rất logic ạ vì vậy cho nên các anh chị thấy tôi nói rất thật là các anh chị hãy cố gắng ôn luyện nó được chưa chỉ có điều cái phần đầu tiên ấy nó chính là cái bài tư vấn nhưng cái bài tư vấn đến cái phần mà đưa ra giải pháp như ngày hôm qua là tôi đưa ra chi tiết sản phẩm các anh chị nhưng ở đây các anh chị sẽ không đưa sản phẩm bởi vì nếu các anh chị đưa sản phẩm ra để đi bán các anh chị sẽ bị đó là đá vào đấy luôn mà cái sản phẩm này cần phải ém lại để cho người ta cái sự tò mò để chúng ta cài đặt cho cái việc họ đi học các anh chị hiểu không này không ạ vâng đó là cái thứ nhất cái thứ hai là kết thúc cái phần đó các anh chị có nhớ cái phần mà tôi linh không theo anh nếu chỉ làm như tôi như thế này thôi thì anh chị có thể làm được hay không ok và nếu chỉ làm như thế này thôi thì mỗi một ngày anh có thể chia sẻ cho bao nhiêu người đấy là cách mình dẫn để mình cài đặt nó sang các cái quyền lợi các cái lợi ích ở trong ngành của chúng ta gái có công chồng không phụ thế là bắt đầu các anh chị bắt đầu sang cái sơ đồ này cái sơ đồ này là trình bày về mặt quyền lợi nếu các anh chị mà lấy cái bộ skin mà công ty trao cho chúng ta nguyên cả một cái tập giấy như thế này sau đó là bảo các anh chị đó là gì là đưa cho họ đọc họ tàu hỏa nhập ma luôn các anh chị hiểu chỗ này không ạ họ chả hiểu gì đâu nhưng các anh chị thấy rằng nếu mà mình viết vẽ ra đơn giản như thế này thôi thì các anh chị thấy nó có đơn giản không vâng thế rất là đơn giản hơn rất nhiều ạ ok nhưng mà viết vẽ ra như thế này cái hoa hồng các anh chị cũng lưu ý luôn luôn nhấn cái chữ bộ tài chính vào hoa hồng chúng ta sẽ được hưởng là 40% của doanh số đừng FYP. Các chị Hướng à, cố gắng sử dụng những từ Việt Nam hóa và đơn giản. Sử dụng doanh số. Ok. Sau khi liệt kê xong cái quyền lợi của tư vấn, tức là mình đừng có vội là trình bày hết toàn bộ. Bởi vì thứ người ta cần quan tâm đó là kiếm tiền trước mắt cái đá. Cho nên trình bày xong cái quyền lợi của tư vấn thì các chị gắn luôn cái ví dụ kia vào đây sau khi lấy xong cái ví dụ mà nó ra cái 12 triệu này này thì các chị có công nhận với tôi lúc đấy là anh Cường anh có nói đó một ngày có thể chia sẻ cho 50 người nhưng đến khi tôi gút lại thì tôi chỉ cần anh chia sẻ cho một ngày một người và một tuần là chỉ làm từ thứ hai đến thứ sáu tức là có 5 ngày thôi như vậy nó chỉ bằng một bằng 20 phần trăm cái khả năng và năng lực của anh ấy nhưng anh ấy tạo ra cái thu nhập này và tạo ra cái 120 triệu này có đúng không ạ nhưng nhớ trong cuộc đời này nếu chúng ta muốn có tiền chúng ta muốn người ta giữ được cái năng lượng bởi vì rõ ràng ở trong ngành bảo hiểm cái cơ hội thu nhập rất cao nhưng không phải lúc nào cũng có thể đạt được vì vậy nếu chúng ta cái năng lực về tiền nhiều quá mà người ta không có tháng người ta không đạt được thì nó dẫn đến một điều anh chị ạ à, nó dẫn đến một điều đó là là đau tinh thần cho nên các anh chị cần phải cung cấp cho họ đó chính là cái giá trị của nghề nghiệp như lúc nãy tôi nói đấy cái 120 triệu giúp gì gia đình anh không anh nói là được nhưng tôi nói đấy anh quên cái hai 120 triệu đi bởi 120 triệu này là đương nhiên chúng ta sẽ nhận được bởi mình đã giúp cho 10 gia đình này đã được đảm bảo mặt tương lai nhưng đằng sau cái 120 triệu này đó là mình đã giúp cho bao nhiêu gia đình được bình an xong cái số tiền này lại đầu tư trở lại đất nước tức là cái chị công nhận với tôi là vẽ một cái tầm nhìn một cái sứ mệnh nó lớn và khi người ta cảm được cái đó thì cái sức mà người ta tiếp tục theo đuổi cái nghề này nó có mạnh liệt hơn không ok và sau cái phần này rồi thì bắt đầu các chị sẽ vẽ đến con đường thăng tiến trình bày hết con đường thăng tiến này thời gian thăng tiến này để nhấn mạnh đấy sau đó mình mới quay ngược trở lại mỗi một cái vị trí thăng tiến thì được cái gì thì ở tư vấn này thì họ chỉ giúp gia đình nhưng ở vị trí thăng tiến quản lý này thì không chỉ giúp các gia đình như thế này mà họ còn giúp được người khác có công an, công an việc làm và công an việc làm cũng phải đặt tiền và cái đích cuối cùng ít nhất mình phải cài đặt cho họ ở vị trí trưởng nhóm các anh chị hiểu không ạ và mình cũng chỉ dừng ở vị trí của trưởng nhóm ấy thôi còn lên càng cao thu nhập càng cao và sau khi chốt được hết tất cả các cái vấn đề này rồi thì mình sẽ cài đặt đến vấn đề đó là vào có hay không các chị nhớ này cái gì dễ quá sẽ không được trân trọng thường người ta coi thường nó cũng giống như bây giờ xin hỏi cường một câu được không vâng nếu như giả sử em là người đàn ông em chưa vợ nhưng nếu em đến em gặp một cô gái cho dù rất xinh đẹp nhưng ngay lần đầu em gặp em tiếp xúc một cái được chưa em thích cái gì cô đấy cho em hết cho từ A đến Z luôn em có đấy làm vợ không chắc là không ạ ấy các anh chị có công nhận với tôi không ạ trên đời này này Vâng, cái người phụ nữ đó người ta rất xinh đẹp người ta rất giỏi giang chẳng qua là người ta tin tưởng cái cảm nhận ngay từ lần đầu của người phụ nữ tức là người ta cho nhưng mà đấy cho dễ quá đâu có lấy đâu nhưng mà cái cái bà trả ra cái khỉ gì cả nhưng mà, nhưng mà cái theo đuổi khó khăn thì tự nhiên lại mê đúng không nhỉ cho nên về công việc cũng vậy cái chết lớn nhất ở trong ngành bảo hiểm hiện nay là mọi người đi đi đi đi, đi nó quá dễ đấy chị ơi tôi chị dành không chị đi làm bảo hiểm với em đi đúng không đi vào đây bảo hiểm với em không mất cái gì cả đấy mà bên em được được hỗ trợ được đi du lịch được nhiều tiền thôi chị làm hồ sơ này nếu chị không làm được thì em làm hộ đấy xong chị ơi đến ngày này chị đi học chị ơi chị đã đi học chưa em chạy qua em đón đúng không xong đó đến chị ơi chị chị đã ăn trưa chưa đúng Chờ, chờ em em lên em mời chị đi ăn trong khi đó chồng con ở nhà đang chết đói có đúng không nhỉ nó dễ quá nhớ đổi tư duy đi thay đổi cách làm đi được không các anh chị đấy xin vào đây rất khó bốn năm mươi triệu còn khó bây giờ 260 triệu này đấy, xong đến lúc anh chị đẩy cái cao trào lên căng thẳng căng thẳng rồi bắt đầu thả ao một phát đây cái đầu tư lớn nhất đó chứng minh thư hộ khẩu à, ảnh ba bốn là mẫu đơn xin việc tổng vị trí là 30.000 30.000 này chính là cái ảnh chụp chứ có cái gì đâu có đúng không nhỉ các chị thấy thỏa mãn không đấy và khi mà chốt xong cái vấn đề này rồi đấy xong phải cài đặt cho họ và để họ đi làm còn mới mà cái hồ sơ thôi còn không làm được thì còn làm được cái gì có đúng các anh chị đấy sau khi chốt toàn bộ hồ sơ nhưng nhớ phải có lịch hẹn ngày nào nộp thời gian nào nộp mình hẹn rõ giờ và cái địa chỉ cung cấp cho họ và luôn nhấn mạnh là đúng giờ nếu quá giờ sẽ không được tôi làm việc tất cả những người đó làm việc với tôi đều biết rất rõ đó là tôi đúng giờ tuyệt đối tôi đã hứa là tôi làm ok cái đó là mình phải nhấn mạnh sau đó hẹn đúng giờ mang lên mình hoàn thiện nhưng hoàn thiện rồi các anh chị công nhận với tôi hồ ở Việt Nam ở, ở, ở ngành bảo hiểm chúng ta này cứ có hồ sơ là được đi học đúng không nhỉ nhưng các chị có phát hiện ra lúc nãy tôi nói điều gì không để công ty uh, duyệt xem xét đúng đúng, ok em nộp hồ sơ ở đây và chị sẽ nộp với hồ sơ về công ty nếu hồ sơ của em mà được duyệt thì em sẽ phải dành ra đó là 5 ngày để đi học đúng chưa ạ 5 ngày đi học 5 ngày đi học xong nó nhồi vào đấy đoạn cuối như vậy tuyển được không Tôi hỏi thật nếu các anh chị làm ứng viên mà được một người chia sẻ và tuyển dụng như thế này, các anh chị có có đi làm không? Có. Bao nhiêu trong số các anh chị ok Rồi. Các anh chị cảm nhận cái bài này thế nào? Được không?